i Adi. Hồng Tâm gì nhóm nhạc Hồng Tâm ơi lâu tô sai việc đi tại mình phải đăng ờ, hai cái hai cái một lúc mà lô tô ngôi sao nè đó đó nó có ba bấm mình đăng ký mình đăng ký đăng ký em em em đang kéo hai cái lại đúng không Hey, time. có đứa con suối quay qua đây nè ờ. quay đây nè bữa đây nè em gái của mình hát lô tô là trời mưa lóc lóc xô luôn xô vô lắm mà hát luôn chủ nhật cuối tuần mong là cuối tuần là là em chơi la vui vẻ sống nụ sống nụ luôn không phải lẻ sống nụ sống nụ không phải lẻ dạ. em ngâm miếu thấy không quá đẹp quá hạnh phúc cái này mình mua mua hay là mình làm làm mua trên mẹ cũng có luôn đó trăm triệu giảm luôn á ờ, ờ tụi đi Thank you. thì chúng em sẽ đưa ra chương trình xí cho người nghệ nhân xí về từ thời gian đó trời mưa rồi gió nha Tô Bì hát bài của em xí đó Tô mì rồi Tô mì hôm nay à, có đu viên dân à, mặc đồ đẹp quá cả nhà cả nhà nào à, nhớ cho ý kiến cho đu viên dân nha à, đu viên dân cũng chơi tiktok nè cả nhà cả nhà vô kết bạn nè cả nhà Take those little moments of beauty,